lục ngũ về tài chuẩn chưa ạ ở trong này em lại nhìn thấy mặt lục tiếp mặt lục chén này em lại đánh tài tiếp các bác nhá lại tài tiếp đúng không ạ chén này em nhìn thấy con nhị này chén này em đánh xỉu các bác nhá đó xỉu chuẩn chưa ạ chén này lại có nhị tiếp chén em lại đánh xỉu tiếp qua nhá lại nhị lại xỉu tiếp chén này em nhìn thấy có con tam này chén này em đánh xỉu tiếp này các bác này lại về xỉu tiếp đúng không ạ chén em lại à chén em nhìn thấy con ngũ chén em đánh tài các bác nhá tài luôn đúng không ạ chén này lại có ngũ tiếp chén này lại đánh tài tiếp ngũ về tài tiếp đúng chưa các bác chén này em lại đánh tài tiếp này các bác này em lại nhìn thấy con ngũ